Thời điểm hiện tại là thời điểm vàng để chúng ta mua những chiếc 11 Pro Max đã qua sử dụng Đến bây giờ những chiếc máy còn zin vẫn còn đang rất là nhiều Và những chiếc máy dựng thì tỷ lệ còn ít hơn Nhưng mà khi đi mua ấy thì chúng ta có nên lưu ý là chúng ta có thể lựa chọn được chính xác hay không Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn chúng ta cách chọn những chiếc 11 Pro Max chuẩn nhất Vâng, đây là những chiếc máy iPhone 11 Pro Max các bạn này. Đó. Đây hoàn toàn là những chiếc máy zin. Zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa hay là can thiệp bất cứ vấn đề gì cả bởi vì là hiện tại mình làm clip này ngày trước mình đã làm một clip rồi và đến thời điểm hiện tại ấy, thì là cái lượng máy dựng nó cũng uh, cũng khá là nhiều rồi ngày trước mình làm thì nó chưa nhiều đâu nhưng bây giờ có tương đối là nhiều rồi và thay màn lô này hay là sửa chữa qua rồi này hay là ừ, thay vỏ thì đã có rồi đó thì ngày hôm nay mình sẽ làm lại clip để hướng dẫn các bạn một cách chuẩn hơn bởi vì bây giờ là nó sẽ kiểm tra khó hơn một chút rồi đấy đó thì đầu tiên nhá đầu tiên phải nói đến 11 Pro Max cho các bạn biết trước thì hiện tại 11 Pro Max bây giờ nó là tầm khoảng tháng 5 của năm 2021 đấy thì giá những chiếc máy cũ nó sẽ dao động vào tầm khoảng 18 cho đến uh, trở lên với những bản dung lượng cao hơn thì nó sẽ đắt hơn là điều tất nhiên rồi mình đang nói ở đây là bản quốc tế còn lóc thì mình không nói bởi vì mình hiện tại không đang, đang không kinh doanh máy lóc nhưng mà các bạn lưu ý là nhiều trường hợp máy lóc nó cũng fix thành quốc tế được thành ra mình dùng mình cứ nghĩ là quốc tế thời gian sau mình format nó sẽ lóc đó nên là ngày nay mình hướng dẫn các bạn luôn thẻ luôn đó thì các bạn muốn mua quốc tế thì các bạn cứ lưu ý là giá nó phải tầm khoảng 18 tám rưỡi trở lên nhá đến thời điểm tháng 5 2021 còn sau đấy thì các bạn có thể tham khảo website bên mình là mnm.vn để các bạn biết là thời điểm hiện tại là giá là bao nhiêu tất nhiên cho đến tầm khoảng cuối năm nay thì chắc chắn là nó sẽ giảm xuống rồi đúng không bởi vì là 12 pro max nó ra 13 pro mắc luôn rồi đó thì giá nó sẽ giảm xuống thì việc đầu tiên là chúng ta cùng nhận biết để chúng ta mua được một chiếc 11 pro max chuẩn đấy chưa đã thì đầu tiên thì uh, mình nói trước là các bạn đều biết đấy là 11 pro max thì nó chỉ bao gồm bốn màu thôi chỉ bao gồm bốn màu thôi nhé đó là cái màu xanh mà chỉ duy nhất 11 Pro Max và 11 Pro mới có đó là màu xanh như thế này ở nhìn trên camera thì khó phân biệt giữa cái màu xám nhưng mà mắt thường rất dễ nhìn thấy đây là một chiếc màu xanh đó dạng màu xanh à, à giống như ở dạng màu xanh quân đội ấy tiếp nữa là một chiếc màu bạc một chiếc màu bạc một chiếc sau đến màu đen màu xám và sau đấy đến màu vàng nó chỉ có bốn màu như này thôi nó chỉ có bốn màu như này thôi và cái dạng thiết kế của nó thì ở mặt sau nó sẽ lưng nhám chứ nó không giống như những chiếc cái mắt ở lưng bóng như thế này đó là lưng nhám đó cái này thì ai chắc ai và nếu mà biết iphone đều biết rồi còn mình nói cho các bạn nào chưa biết đúng không và cái này là nó gồm camera gồm ba camera cụm ba camera nó sẽ được làm vuông ở trên góc như thế này đó, các bạn lưu ý nhá thì ngày xưa cái clip mình làm bằng năm ngoái tổng năm ngoái ấy, khi nó mới ra mắt mới cái máy cũ ấy thì là cái cụm camera này ấy, hàng máy nhái trước đấy nó làm rất là nhiều và camera này cái cụm ở giữa đều là màu đen nhưng thực tế mà nói thì nó sẽ là theo màu của lưng máy nó màu vàng thì cái phần camera nó sẽ là màu vàng đó chỉ có phần mắt nó là màu đen thôi màu xám thì nó sẽ là màu ờ, xám như này màu ờ, trắng rất là màu trắng và màu xanh nó sẽ là màu xanh nhé đó thì ngày xưa nó nhái thì nó sẽ là một cụm màu đen hết thế là chúng ta rất dễ phân biệt nhưng đến bây giờ nó nhái nó sẽ không làm thế nó làm giống như này luôn nó sẽ làm giống y xì như này luôn đó các bạn à, lưu ý là như vậy và khi mà chúng ta đi xe máy ấy, thì chúng ta lưu ý một điều là hầu như là từ iPhone 11 ờ, trở lên là nó sẽ bỏ chiếc iPhone ở sau lưng nó sẽ bỏ chiếc iPhone ở sau lưng nhé nhưng mà các bạn khi mua máy thì các bạn nên phân biệt được nếu mà các bạn đang mua cái bản mà không phải là LL uh, ờ, đây như ở trên phần cài đặt này mình sẽ chỉ rõ hơn một chút là ở phần cài đặt này nhé đây này đó phần phần cài đặt chung này mà nó không phải là L mà nó có thể là B này có thể là Q này có thể là QN này có thể là CN này có nghĩa là xuất cho thị trường châu Âu thì danh sách thị trường thì các bạn có thể xem trên Google nhé mà nó là lưng trơn như này ấy thì nó không chuẩn bởi vì là những máy xuất trên thị trường châu Âu thì nó sẽ có thêm một cái biểu tượng hình thùng rác cái chéo ở đây ở đây thì mình không có thì mình sẽ rất là khó nói nhưng mà các bạn có lưu ý là hình của hàng châu Âu ấy là sẽ có hình uh, thùng rác và thêm hình cái treo ở đây đó còn những chiếc máy hiện tại đang bán tại Việt Nam cũng như bên mình đang bán thường thường là của Việt Nam hay là của Mỹ ấy, thì nó sẽ trơn như này đó nó sẽ không có những chiếc iPhone giống như ở trên đấy kết mắc này đâu nhá vật 11 trở lên ấy là nó sẽ không có chiếc iPhone đây còn nếu các bạn đi mua có chiếc iPhone thì là lưng không phải lưng chuẩn các bạn lưu ý một điều là như vậy nó không phải lương chuẩn khi các bạn mua rất là rất là phải rất là cẩn thận trong vấn đề là mua có chuẩn hay không bởi vì nhiều trường hợp là nó làm nhái làm nhái không tới nó lại in chữ iPhone đây hoặc là nó là lưng xịn nhé ví dụ như là hàng Mỹ lại có hình hình thùng rác cái chéo đây là không phải chắc chắn một điều là như vậy các bạn lưu ý mình như vậy thì khi các bạn đi xem các bạn lưu ý là có bốn màu và nó sẽ có trơn như này và là là là không in hình gì cả chỉ in hình quả táo ở giữa thôi và sẽ là dạng à, thiết kế màu sần như này nhé chứ không phải là màu bóng các bạn lưu ý là như vậy đó là phần xem qua về hình thức đó còn tiếp nữa là chúng ta sẽ xem kỹ hơn một chút về cái phần lưng ở đây khi mà chúng ta cầm máy ở trên tay ý, thì chúng ta nên xem là chúng ta mua một chiếc máy mười mấy triệu gần 20 triệu liệu có đẹp hay không cái điều đó là điều đương nhiên và cái màu sắc của nó có chuẩn hay không nó có xem tất cả các viền ở đây đó nha và chúng ta sẽ cùng xem kỹ lại cái lưng một lần nữa đó mình đang hướng dẫn các bạn xem từng chi tiết từng tí vào trước chúng ta sẽ xem kỹ cái phần lưng một lần nữa là chúng ta sẽ cùng nhìn tất cả các mép này cho có lòi lên một tí keo nó hay không bởi vì cái trường hợp mà thay cái lưng này ấy mà không còn phải tháo máy không còn vặn ốc tét tét ốc ấy là chuyện bình thường bởi vì bây giờ người ta thay rất là dễ rồi đó thì cái ta cùng xem có lòi tí kia là không và được dán có đều hay không và chúng ta nhắm mắt vào chúng ta miết cái tay này miết cái mép này xem nó có bị um, cao hơn hay không nếu cao hơn thì chắc chắn một điều là nó đã bị dán lại rồi cái điều đó là điều chắc chắn luôn là đã bị dán lại rồi các bạn nhé đó bởi vì dán thay cái này đâu đâu đâu đâu đâu đâu, đâu đắt đâu chỉ có mấy trăm nghìn là chúng ta có thể thay được rồi trường hợp bị vỡ mà thay không còn viên zin nữa chúng ta đâu thích đâu đúng không đó chúng ta cùng biết cái mép này nha và cái màu sắc nó phải thật đều nha màu sắc nó phải thật đều thật đều và nó không có một cái vết xước nào bên trong lưu ý là không phải có không thể nào có vết xước bên trong được đó táo đều đó. hiện tại trên thế giới chỉ duy nhất một chiếc máy sản xuất lỗi là táo bị lệch sang bên và người ta bán chiếc máy đến vài nghìn đô la cơ đó bởi vì chuẩn apple bị lỗi thì nó bán được nhiều tiền lắm nhưng mà thực sự là không bao gần như không có đào táo phải đều này đó táo rất đều nằm ở giữa này hai dòng đấy rất đều đó và cái này này không có tí keo nào nổi lên chúng ta xem thật kỹ nha và rất đều nhau xem có vết cạnh nó không xem thật kỹ cái lưng nó là như vậy và cái phần nhựa ở phía camera nó sẽ là nhựa bóng ở trên này sẽ gồm có cụm ba camera là chủ đạo khi chúng ta nhìn thấy và cụm ba camera này nó không giống nhau tuyệt đối là không giống nhau hàng nhái nhé hàng nhái nó chỉ có một camera nhất là nằm ở đây thôi còn những cái này chúng ta nhìn thấy nó gần như là nó in ra in in in trên trên ảnh ấy nó làm thành bằng nhựa ấy nó nhìn rất là dại còn hàng xịn chúng ta nhìn nhá và tuyệt đối là nó không giống nhau đó các bạn nhìn này ở giữa ở trên cùng đó, và cam này và cam này nó sẽ không giống nhau đấy nhá chứ nhìn nó giống nhau là không phải hàng xịn đâu đó phía bên trên cùng là nó sẽ là đèn cụm đèn flash cụm đèn flash này nó sẽ là một cái ống kính riêng đó chứ nó không liền một khối và nó sẽ có cái dạng vân vân tròn tròn tròn tròn và tỏa ra các bên và hai cái đèn flash hai bên hai một trên một dưới và màu sắc nó sẽ hơi khác nhau một tí đó cái bên dưới nó sẽ màu cam đậm hơn và đèn flash rất là to đấy nha đó, phía dưới này nó sẽ là mic thu âm của camera thì các bạn lưu ý là cái màu của cái màu của cái chắn bụi của cái mic thu âm này nó sẽ tương tự theo cái màu của cái máy ví dụ đây là màu vàng thì cái màu của cái chắn bụi này sẽ là màu vàng nhé nó sẽ màu vàng này đó cái màu xám nó sẽ là màu đen nhá và các bạn lưu ý là các bạn nhìn nó không có vết chọc vào nữa nhỉ nó có vết chọc vào thì các lên xem lại nhá đó cái màu của cái màu à, trắng nó sẽ là một màu bạc này đó, yeah. cái màu xanh nó sẽ là màu xanh luôn đó các bạn lưu ý như vậy nhá đó thì cái màu sắc của cái màu sắc của cái cái cái, cái uh, mic phụ này sẽ gần như là tương đồng so với cái màu sắc của cái máy đó. Vâng, và chúng ta sẽ xem kỹ một lần nữa là xem cái camera này nó có bụi bên trong hay đèn flash nó có bụi bên trong hay không nếu mà nó có bụi bên trong ấy hoặc là có dấu vân tay ấy, thì chúng ta không nên lấy những con đấy bởi đã bị tháo ra rồi bởi vì máy này là máy chống nước rất là kín sau 2 năm sử dụng đến bây giờ nó khoảng gần 2 năm rồi cũng vẫn chưa thể vào bụi bên trong được chỉ trường hợp tháo máy thôi thì nó bị nha chỉ trường hợp tháo máy ra nó sẽ bị bụi bên trong các bạn lưu ý như vậy nhé mặc dù là nhiều thợ tháo máy vệ sinh rất sạch nhưng chúng ta lên xem con đấy thì chúng ta giảm được tỷ lệ là chính là máy đẻo ờ, cao đúng không đó rồi nha và bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến cái viền xem xong cái lưng chúng ta sẽ xem đến cái viền thì ở đây các bạn lưu ý là máy màu nào thì viền nó sẽ là màu đấy đó thì hiện tại có những chiếc máy màu xanh mà dùng lâu rồi cái viền nó sẽ bị xỉn thành màu đen cái đấy là cái bình thường nhưng mà khi đi mua máy chúng ta bỏ ra một đống tiền thì chúng ta nên chọn được cái máy nào nó chưa bị phai màu hoặc là chuẩn màu viền nha thì chúng ta cùng xem cái viền nhé cái viền màu nào sẽ là như màu đấy thì ở trên cái viền này ấy, thì cái điều quan trọng nhất là tất cả cái viền này nó đều có một cái giải nhựa là mang ten cho những cái sóng như là wifi là sóng điện thoại di động thông thường ấy thì ở phía bên trên này này đây chúng ta cùng nhìn nhé đó phía bên trên ở phía bên phim nước nguồn ấy đó thì nó sẽ có một cái đường ở đây phía bên dưới có một cái bên này cũng tương tự như vậy này thì phía này có một cái phía này có một cái này phía bên trên nóc ở trên cùng thì nó sẽ có một cái ở đây đó và cái màu sắc này thì nó sẽ gần như là tương đồng màu sắc của cái um, cái máy ví dụ như ở đây là màu vàng thì cái phần nhựa này nó sẽ là màu vàng này màu xám sẽ là màu xám này màu trắng nó sẽ là màu bà trắng này màu bạc sẽ là màu trắng này màu xanh nó sẽ là màu xanh Đấy, các màu nó sẽ giống hệt nhau các màu sẽ giống nhau và điều đặc biệt đó, điều đặc biệt đấy là cái màu của cái này nó sẽ giống cái màu nhựa bên trong cái chân sạc nhé mặc dù chân sạc bị cắm nhiều nó sẽ phai đi nhưng mà nếu mà cái chân sạc nào còn nét thì chúng ta sẽ nhìn thấy có và những cái máy này ấy, nếu mà các bạn kiểm tra mà nó sử dụng lâu rồi đã kích hoạt lâu rồi đã sạc nhiều lần rồi thì cái chân sạc nên bẩn một tí nhá nó lên bẩn một tí cho nên không nên đẹp quá cái chân sạc mà nét gần như chưa bị cắm ấy mà cái số lần sạc nó nhiều ấy, thì chắc chắn một điều là đã thay chân sạc rồi cái đấy là cái điều chắc chắn luôn nên khi các bạn xem cái viền và cái màu chân sạc thì nó hơi khó một chút cho các bạn nên vệ sinh được nếu còn mới còn đẹp thì nên xem nó cái màu nó trùng đó và khi chúng ta nhắm mắt vào ấy và chúng ta vuốt được những đường viền này chúng ta cảm giác nó là một khối nhưng nó không có hở ra hay không cao hơn chúng ta lưu ý là như vậy tất cả cái đường phần đăng ten ở đây nó đều là một khối hết nó là viền xịn nha nó đều là một khối hết là viền xịn nha nó các màu như này nó cô nhìn và hình dung là theo cái màu của nó nha đó thì tiếp nữa là đến các phím bấm này các phím bấm đây là phím gạt rung này đó phím gạt để tắt âm lượng đấy đó nhìn nha như cái này nó dùng nhiều nhá, thì nó sẽ bị uh, bám bụi đây và sẽ còn màu hồng nhiều nhưng vệ sinh nó sẽ còn màu hồng được lý là những cái này nó đều sử dụng lâu rồi nó phải có bụi đúng không đấy, máy zin nó phải như thế chứ máy zin mà mới quá cũng hơi sợ hơi sợ đã sạc nhiều lần lại mới quá cũng hơi sợ đấy đó các phím này nó chắc rất là chắc chắn này không bị long lay này cảm tưởng nó không độ dơ luôn đấy, và bấm nó rất là đều tay nhé bấm như nhau luôn đó, nó đều tay bên này cũng vậy này rất là chắc chắn nhá đó, phía này nó sẽ là khai sim này khai sim thì chúng ta cùng chọc hết ra và chút nữa chúng ta cũng có thể xem được là bên trong là nó có cái dấu hiệu để con nhận biết là có chuẩn hay không ấy đó khai sim như này ở đây đó, nó có cái răng chống nước ở đây này đó, canxi màu đen thì là màu đen nhá đó, trên canxi là đều ini mây hết đúng không đó đây này đó, đều chuẩn hết nhá đó, khi tháo sim ra này đó, những cái đường cắt bên trong này rất còn nét này rất nét này rất nét này đó, ok chưa chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cái thông số trong canxi đó, tiếp nữa ở phía dưới chân sàng mình vừa nói rồi bây giờ chúng ta cùng xem những loa cái cái khe của loa mic loa và mic đó thì chúng ta cùng nhìn nhé thì ở đây nó có đều có màng hết chúng ta xem lưu ý là máy nào cũng phải có màng bảo vệ chắn bụi ở bên ngoài và màu à, nó giống tương tự như cái màng của cái mic phụ ấy đó chúng ta nhìn thấy màu vàng này màu đen này màu bạc này và màu hơi xanh này màu xanh nó gần như tương tự màu đen nhưng mà sẽ là màu xanh so sánh hai cái này nó khác màu nhau nhé đó nhìn nhá trung màu và tất nhiên là nó bụi bẩn thì không sao nhưng đừng để mất không có là không chuẩn nó phải có nhá đó về cái viền còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua vào cái màn hình nhá cái màn hình là rất là quan trọng bởi bây giờ màn hình lô nhiều lắm đó, chúng ta cũng tắt hết đi thì phía trên màn hình của iPhone ấy, đây là màn hình tràn viền nó không có một cái logo hay bất cứ một cái tư, ký tự nào cả đó các bạn lưu ý cho mình như vậy nhé nó không có một cái logo hay bất cứ một cái ký tự nào cả và nó rất, rất là đen nó rất là đen luôn bởi vì màn hình là màn hình led mà đó nó rất là đen cái nền đen nó gần như là tuyệt đối luôn chứ còn nếu mà có màu màu khác đi nhé ở đây thì mình có một cái màn lô à, nhìn nhá ở trên camera thì chúng ta cũng rất, rất là khó phân biệt bởi vì màn lô đang thuộc dạng màn lô cao cấp màn OLED của Trung Quốc giá rẻ thì chỉ bằng 1 phần ba thôi đó nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy là nó hơi bóng bóng hơn một chút không nào cầm nhìn gần lại nhá đây này đây. đó ta nhìn thấy là hơi bóng bóng hơn một chút này đó nhìn thấy không đó, nếu mà nhìn sơ qua thì rất là rõ các à, uh, cái cái tấm nền tấm nền của nó rất là sáng hơn là so với cái màn xịn đó chúng ta cùng nhìn nhé xoay đèn cho các bạn xem này đó bên này là cái màn lô nhé cái màn màn màn lõm ấy màn Trung Quốc ấy đó đó còn đây là cái màn xịn thì chúng ta còn nhìn nó rất là đen nó rất là đen nhé đây để tao lại lần nữa này ở trên camera khó gì đó nhưng ở ngoài đời chúng ta nhìn rất là dễ nhìn rất là đen này cảm tưởng như là một khối luôn còn cái bà lô thì nhìn lộ luôn bên trong màn hình luôn đó, đó. đây cái bà lô của mình đang bị vỡ này, này khách à, bị vỡ bị rơi vỡ và thay màn lô bởi vì nó rẻ thôi bởi vì nó giá rất là rẻ đó, nhưng lại vỡ tiếp vì màn lô không bao giờ bền được màn xịn được cái điều đấy đều chắc chắn luôn đó mà xịn phải như thế nhá và khi đi mua ấy, thì chúng ta lên ý là ok là cái vấn đề ở người nước ngoài đã ta dụng thì gần như là người ta cũng sẽ rất là ít khi người ta dán bảo vệ như người Việt Nam mình hay một số cái nước mà có sản xuất cái dán bảo vệ là nhiều như ở Trung Quốc hay một số nước xung quanh chúng ta thế nên khi mà chúng ta biết là máy của người nước ngoài chúng ta cần biết là nó không dán màn hình cái việc mà cháy xước màn hình là chuyện bình thường và chúng ta chọn được những cái máy cháy xước đấy cũng được bởi vì chúng ta tránh phải cái trường hợp mà chúng ta đã mua phải cái máy mài kính mài kính thì không bao giờ nó sẽ chắc chắn được như cái máy rất là dễ vỡ không bao giờ như máy zin ở đây thì mình có một chiếc tất cả mình là zin hết các bạn nhìn thấy kính nó bị xước được không đó phía trên này, này nó đang bị xước nhé, đó nhiều con xước ít và cũng nhiều con cũng bị xước nhiều nhưng mà nó có gần như con nào sẽ có vết xước này, này nhưng con này nó xước rất ít nhưng trên này vẫn có này đó chứ không con nào nó đẹp nguyên bản đâu đẹp nguyên bản nhiều khi là mài kính hoặc là thay màn hình lô rồi đó đây các bạn nhìn thấy nhá cũng bị xước này nhìn không đó bởi vì gần như ở bên nước ngoài nó không dùng dùng, dùng dán mấy đâu đó nhìn xước chưa đây còn con kính lô đây vỡ thì vỡ bên trong nhưng bên kính ngoài không vỡ đây. đó mặt kính rất đẹp mặt kính vô cùng đẹp luôn nhưng là kính lô nhá đó đi mua nhá nhiều khi cứ nghĩ là vỡ về con màn hình còn đẹp nữa, gần như không có đâu các bạn có thể xem là cái số lần sạc của nó mấy trăm lần mà không bị sức kính thì hiếm lắm vô cùng nó không là không có nhưng vô cùng hiếm bởi vì người, người nước ngoài nó không dùng dán giờ mà vớ phải ông dùng dán thì hiếm lắm đó thế nên là chúng ta thấy xước một chút không sao bởi vì những cái xước nhỏ nhỏ như những chiếc máy này cái sức nhỏ nhỏ như là trông thì nhiều trông thì kinh vậy thôi nhưng mà bây giờ mình dám là hình cường lực vào là mình sẽ không bao giờ mình nhìn thấy cái sức đấy và mình chấp nhận cái vấn đề là bị xước bởi vì là nó là máy cũ mà chứ không thể là máy cũ mà chưa ai sử dụng đúng không mình có thể chấp nhận được vấn đề nó bị xước như vậy đó thì khi mà chúng ta cùng xem màn hình mình nói lại cái vấn đề xem màn hình lần nữa nhé là chúng ta cùng xem nó rất là đen là một này thứ hai nữa ở đây là chúng ta cầm lên và chúng ta nhắm mắt lại chúng ta miết cái viền này thì cái viền răng và cái màn hình và cái viền màn hình máy máy điện thoại ấy, nó sẽ làm rất khít với nhau nó gần như nó không có độ dơ nó không có độ kênh à cái này nhá như cái màn lô này nó rất là dày mình mình biết tay mình thấy rất là vướng đây bởi vì là cái viền nhựa của cái màn lô rất là dày nó không được bao giờ nó không được khít với cái màn xịn đâu mặc dù là có những cái màn lô rất là cao cấp người ta có thể làm được nhưng mà chúng ta có lên biết để chúng ta nhận biết được cái phần chắc chắn hoặc là cái màn xịn mà ép kính ấy, nhiều khi nó làm ẩu nó sẽ bị dày viền lên đó chúng ta cùng biết cái viền đấy nhá đó cảm thấy nó trơn này ok bật nó lên đây bật cái nền uh, nền đen này đó bật cái trạng thái này ở đây nó sẽ có cái phần màn hình và độ sáng này chúng ta chọn tối nhá chúng ta cùng nhìn cái màu đen này chúng ta cùng nhìn cái màu đen nó gần như hòa đồng với cả cái viền đó mà lép là phải thế bởi vì những cái phần đen này là phần không sáng đèn đó gần như hòa đồng với viền còn để bật màu sáng lên này đó thì chúng ta sẽ nhìn nhá cái viền nó phải đều nhau từ trên dưới rất đều nhá đây này đó từ trên dưới rất đều nhá trước nhiều trường hợp mà lô là cái dưới là nó dày hơn hoặc là kính đẻo lại ép lại là cái dưới nó dày hơn nhưng mà xuyên suốt trừ cái phần vang vào trong thôi thì tất cả cái viền nó rất là đều mà đều nhau này nó không to hơn không nhỏ hơn nó rất là đều nhau đó cùng đi mua nên xem hai con xem hai con đấy nó có giống nhau hay không đó tất nhiên là màu sắc màn hình nhiều con không giống nhau nhưng mà cái viền nó phải đều nhau và giống nhau đó bởi vì màn hình của iPhone ấy thì nhiều hãng sản xuất có thể là Samsung có thể là LG hoặc có thể là Toshiba nhưng cái vấn đề ở đây là cái viền nó phải đều nhau bởi vì đấy là tiêu chuẩn rồi đúng không sự sai lệch không gần như không có đó tắt màn hình đi xem lại phần nữa ở trên này đây nhá thì ở cái màn zin này gần như là chúng ta mắt thường chúng ta chỉ nhìn thấy là cái phần phần phần phần gì ở phần camera trước thôi còn hai cảm biến bên trong này chúng ta phải nghiêng đi hoặc soi đèn là chúng ta mới nhìn thấy nhá đây nhiều cái màn lô nhá chúng ta rất dễ nhìn này đây. Đấy, chúng ta bằng mắt thường chúng ta chỉ cần hơi nghiêng là chúng ta có thể nhìn thấy đây có hai cảm biến này nhưng màn xịn nhiều khi nghiêng đi rất là khó là chúng ta phải dùng đèn soi vào chúng ta mới nhìn thấy đó như cái màn này rất dễ nhìn nhá nhìn thấy luôn đây ở bên này có thêm một cảm biến nữa đúng không? như màn xịn bên này cũng có nhưng phải soi rất kỹ mới thấy đó và tiếp nữa là cái phần loa trong này cái phần loa trong này nó bụi nó bẩn không sao bởi vì dùng qua sử dụng rồi đấy nhưng nó phải có và nó phải đều nhé đây cái hàng hàng hàng thay màn này đây nó nằm gần như là thu xuống dưới một tí này nhưng hàng xịn này nó gần nổi nó đều này đó, các bạn thấy đâu đấy, miết tay này nhẹ nhàng có thể sờ được nhưng cái này nó thụt xuống dưới này đó các bạn nhìn đâu nhìn thụt dưới nhá mặt lô ấy đó có qua mặt lô xong rồi đó, trước tí rồi phải thay mặt khác khách lại thay mặt lô tiếp đó, mua lại cao cấp hơn khó vỡ hơn đó đấy là vấn đề chúng ta xem về hình thức máy còn bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong thì ta xem bên trong chúng ta sẽ nhận biết được một số cái rất là hay ở đây thì mình đang có một chiếc máy màu vàng của mỹ ở đây đó chúng ta nhìn thấy nhá phần giới thiệu của Mỹ ở đây và thời gian bảo hành ở đây nó vẫn ghi này thời gian bảo hành của máy là đến uh, 11 của tháng 6 năm 2021 này à, cái này cần hết bảo hành rồi nhưng có bảo hành vẫn còn bảo hành nhá nhiều trường hợp thì hết bảo hành không nói ở trên này thì cái này khi format máy đi thì chúng ta không, không nhìn thấy và chúng ta phải dùng một thời gian chúng ta mới nó mới hiển thị ở đây đó cái phần là phần bảo hành của máy thì nhiều trường hợp bây giờ chúng ta mua nó hết bảo hành nó không sao cả bởi vì máy này đã dùng đã gần 2 năm rồi mà đây còn bảo hành tháng 9 này đó, đúng không đó, như con này vì sao nó có chữ già đây bởi vì là có thể có thêm một gói bảo hành chống mất cắp đấy đó à, con này có thêm gói bảo hành chống mất cắp này con này thì có bảo hành thường thôi đây thì hết bảo hành hệ thống này này đó, đó. à cái này nó chưa hiển thị lên chứ còn hiển thị lên nó hiển thị lên cái này chưa hiển thị lên cái cột bảo hành đấy đấy nhá để đấy vấn đề xem còn hàng cái này thì bình thường thôi phân biệt dòng máy ở đây nhá thì ví dụ như ở đây là cái máy là có VC gạch ngang A thì nhiều bạn là thắc mắc không biết là hàng gì thì đây là hàng Canada nhé hàng Canada thì nó giống hàng Mỹ thôi chiều hàng châu Âu thì nó in hình như sau thì các bạn lưu ý là cái tất cả các hãng tất cả các hàng tất cả các nước đều giống hệt nhau chứ không phải là Mỹ là ngon hơn đâu giống nhau thôi đó vì sao Mỹ ở Việt Nam lại nhiều thì thực ra là Mỹ nó rẻ ở Mỹ nó bán điện thoại nó rẻ máy cũ nó nhiều thì mua về được Việt Nam thì ở châu Âu thì nó ít ở châu Âu mua máy iPhone là nó đắt hơn mua tại Việt Nam cơ thế chính vậy hàng châu Âu nó ít chứ còn là hàng Mỹ hay hàng châu Âu hay hàng tất cả các nước uh, đều giống hệt nhau chỉ khác nhá khác thứ nhất là hàng Nhật Bản hàng Hàn Quốc không tắt âm chuẩn, hàng Trung Quốc không có FaceTime audio hàng Ả Rập Xê Út không có FaceTime video đó là những hàng đấy là những hàng không đáng giá mấy so với những hàng Mỹ hàng quốc tế chứ còn Việt Nam uh, châu Âu Mỹ hay Canada đều giống hệt nhau các bạn lưu ý như vậy chọn được con máy mà của châu Âu mà đúng hình logo thùng rác đây là nguyên zin càng dễ bởi vì cái hàng lắp lưng fake nó không làm được hình thùng rác ở đây nên mình nói thật như thế cái hàng châu Âu lại còn quốc tế chuẩn nhiều bởi vì hàng Mỹ nhiều trường hợp nó là máy lắp nó mua cốt thành quốc tế có hàng Mỹ là như vậy bởi vì sao bởi vì bởi vì là ở bên Mỹ nó bán theo hợp đồng nhà mạng rất là nhiều giá máy chỉ có 299 đô trong đó mua tại Việt Nam là 800 đô 299 đô mua thêm cốt uh, những lúc khuyến mại chỉ có thêm khoảng 50 đô nữa Thế là thành quốc tế tính là khoảng 300 hơn 300 đô 340 đô và còn nó mua tại Việt Nam là 800 đô mua tại Anh có thể là lên đến 1.000 đô 1.000 bảng Anh đó tại Việt Nam rất là rẻ hiện tại máy mới tại Việt Nam rất là rẻ đúng không đó vì sao máy Mỹ nhiều như vậy bởi vì đa phần là máy lóc và mua cốt đó thì mới nhiều vậy chứ anh em cứ thích máy Mỹ có khi vớ phải con lóc lóc vĩnh viễn là không sao lóc tạm thời thì chết dở tí nữa mình hướng dẫn anh em xem lóc tạm thời lóc vĩnh viễn nha đó thì bây giờ chúng ta cùng xem nha Canada hay không thì chúng ta ấn vào đây thì chúng ta sẽ xem được cái modem này A2161 à, A2161 đúng không thì ở bên trên này mình đã tháo con sim vào rồi đó ngày xưa mình đã nói với anh em một lần đấy thì ở bên phía dưới này ở trên camera rất là khó nhìn nhưng mắt thường là chúng ta sẽ nhìn thấy đây mình sẽ thử soi đèn cho nó dễ không nhá đấy nhá đó ở đây có cái modem các bạn có thể nhìn thấy là A2161 đâu đây này có chữ in màu trắng này máy nào cũng có và máy nào cũng phải là chuẩn giống bên trên máy đây đó A2161 nhá đây con màu trắng này màu trắng này bởi vì nó in cũng là khắc ra ra khó nhìn hơn nhưng bởi vì cái màu của cái viền đó nhưng vẫn là A2161 nhá đó các bạn nhìn thấy không bao giờ cũng phải thế cái modem này và cái trong này in của chúng nhau ở phía dưới này phía phía màn hình nhé còn phía dưới này nó sẽ có uh, đơn vị lắp ráp có nước lắp ráp ví dụ như iPhone 11 Pro Max là phần lắp ráp ở Trung Quốc đó là con nào phải có nhá nó sẽ ghi là à, không mình không phát âm tiếng Anh chuẩn nhưng mà nó sẽ cái gì ác xem cái gì đấy tại uh, China đây đây đấy. các bạn nhìn nhá đây đó tại China này đây này. đó nguyên zin nó phải như thế nhá đấy tất nhiên là lắp ráp ở Trung Quốc rồi đúng không phải chuẩn như vậy khi nào mà Việt Nam mình sản xuất iPhone à, lắp ráp ừ, điện thoại iPhone tại Việt Nam thì rất là Việt Nam nhưng mà bao giờ nó cũng phải có cái in thông tin ở trong đấy mới là xương xịn đó bây giờ chúng ta cùng xem tiếp một lần nữa đây cái này nó sẽ là email đây là dung lượng dung lượng của những chiếc máy iPhone 11 Pro Max nó chỉ có 64 uh, 256 và 52 thì thời điểm hiện tại cái bản 64 ờ, mọi người đều không tin tưởng nó về cái vấn đề dùng được nhiều dung lượng bởi vì ờ, mọi người rất là các chị em phụ nữ chụp ảnh nhiều thì 64 ghi gần như không đủ thì mua 26 rất là nhiều thế bên mình chủ yếu là 256 thôi 64 mình cũng rất là nhiều chứ nhưng 26 mình cũng rất là nhiều đó các bạn muốn tìm 26 cứ liên hệ với mình sẵn sàng hàng luôn đó thì đây là 26 nha ở phía này nó sẽ có một cái email là email thực và email kỹ thuật số đó chứ còn nếu mà sim 1 sim 2 mà thì nó là hàng Hồng Kông thì nó sẽ hai sim vật lý còn sim thực và sim kỹ thuật số là con nào cũng có có nghĩa là máy này đều dùng hai sim hết nha thì ở cái email này nó sẽ có phần email ở trên khai sim này đây này khai sim nó in email nhé thì nó thường thường sẽ in cái email thực chứ không phải email kỹ số đây này đó các bạn đâu nhưng mà cái điều ấy là các bạn tìm được những chiếc máy mà có email trùng với cả cả cả cả khai sim ấy thì bây giờ cũng rất là ít bởi vì sao thì bây giờ đây vẫn đa phần như mình tháo ra như này nhá mình cứ vứt cả đống này thế mình nhiều việc quá mình lắp nhầm là chuyện bình thường bởi vì màu sắc trùng nhau mà thế nên là chúng ta không cần thiết phải tìm được cái email trùng hay sim mặc dù là bên mình cũng đa phần là trùng hay sim nhưng mà mình nói thật là nếu mà các bạn không thấy trùng các bạn không nên quy con đấy là không chuẩn có trùng thì tốt mà không trùng không sao đó đây là xem cái sim là như thế nhá còn cái phần tiếp là xem bên trong liệu có biết đọc chuẩn hay không nữa đây này kể cả có thay màn zin mà thợ bây giờ nó fix rồi nó rất là khó nói đó bây giờ là nó fix được cái chu tông rồi nên nó rất là khó nói nhưng mà nếu không có thì chắc chắn là đều đã bị thay màn rồi đúng không đó cho nên là chúng ta vẫn phải xem đây mình sẽ đóng hay xin là mình sẽ mở nha đấy nhá mình mở cả hai con cho các bạn xem này các bạn phải vào phần cài đặt như bình thường đây vào cài đặt màn hình nhá đây màn hình và độ sáng này đó tất cả những máy con chọn màn hình vẫn là phải có chu tông mặc dù bây giờ màn lô nó cũng phải được chu tông rồi mình vẫn phải nói thật màn lô nó phải được chu tông rồi đó nhưng nó phải có không có không được đã tắt chú tông đi thì cái màn nó sẽ bị sáng hơn bật chú tông lên rất vàng hơn đó nhưng phải có nha đó phải có chú tông có điều chắc chắn là các bạn đã xem tiếp nữa là bây giờ đến cái bước kiểm tra online cái này rất quan trọng cái này rất quan trọng ok xem tất cả các thứ ok rồi nhá thì cái chức năng như camera hay là wifi các thứ thì các bạn tự kiểm tra nhé cái rất dễ rồi nhưng các bạn cùng kiểm tra mạng online của mình thì các bạn phải vào đây gọi copy pc bơi cho mình hoặc là copy email được nhưng mà mình khuyên là copy CDM để đỡ và xóa khoảng cách đi thì các bạn vào cho mình cái trang là check iPhone check iPhone đó thế là chúng ta sẽ vào check iPhone này đó chúng ta sẽ vào cái trang đầu tiên nhé các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chỉ vào check iPhone vào cái trang có logo của Apple thôi chúng ta đừng vào một cái trang gì cả như email info hay là email gì email gì chúng ta đừng nên vào bởi vào những trang đấy rất là nguy hiểm đấy và trang đấy là tự nhiên cung cấp cái thông tin email của cái máy đấy cho một cái bên nó bên thứ ba để là sưu tầm những cái email đấy mà nếu mà cái email đấy mà không dùng ai cả lao thì cái máy đấy nó sẽ cái email nó sẽ bán cho những người dựng máy để người ta làm thành cái máy khác có đúng cái email đấy của các bạn đây và những cái máy khác mà người ta dùng ai cả lao thì cái máy của các bạn sẽ bị xóa bị khóa cả lao của cái cái người khác họ rất là nguy hiểm cho nên chúng ta đừng có check trang linh tinh và chỉ check trang của Apple thôi nhá ở đây này chúng ta sẽ check được vào uh, dán cái phần serial chúng ta vừa qua vào đây chúng ta sẽ vào cái captcha à, chúng ta vào captcha nhá à, trở loát này còn mình có xài cái cặp sao mất rồi H Mở 4 X Đây ra cùng nhìn nhá à, Con này nó mới kích hoạt nó có cả ờ, chống trộm mất cắp này bảo hành của nó ở đây đó chúng ta có thể nhìn thế này ở đây nó sẽ ghi là ngày mua hợp lệ này hỗ trợ điện thoại là vẫn còn này cái này thường sau 3 tháng nó kết thúc thì con này nó mua thêm gói bảo hành mất cắp ấy thì nó vẫn còn đó, hỗ trợ sửa chữa là vẫn còn này vào bảo hành của nó là đến uh, ngày 1 tháng 6 năm 2021 này đó hỗ trợ mất cắp này thường thường nó sẽ là ba tích tích một tích hai và tích cuối nhưng cái này nó có ở mất cắt thì nó sẽ là bốn tích đó, và cái cuối cùng này bao giờ sẽ là ngày tháng đó các bạn lưu ý như vậy nhá bao giờ nó cũng sẽ là ngày tháng ở dưới cùng này nhưng cái quan trọng nhất là cả hết bảo hành hệ thống ấy thì nó sẽ không nó những cái này nó không thích sai rồi thì tích một cái trên cùng đây là tích ngày mua hợp lệ thì các bạn lưu ý là phải có cái đấy đó, ờ, còn nếu cái máy nào hết bảo hành các bạn muốn kiểm tra xem là kích hoạt ngày nào ấy thì uh, cũng đơn giản thôi các bạn đăng nhập cho mình cái iCloud vào đây đấy nha đăng nhập cái iCloud vào đây nha sau đó các bạn vào cái trang là các bạn tìm kiếm vào là cái Apple nha My Support nha đấy. Apple My này các bạn vào cái trang đầu tiên này đó sau các bạn ấn đăng nhập vào thẻ iCloud đây đó đăng nhập thẻ iCloud đây thì nó sẽ thông báo những thiết bị các bạn đang đăng nhập vào ấy đó, các bạn có thể xem được là là là là là nó nó sẽ còn bảo hành bao nhiêu lâu đúng không à, kích hoạt từ ngày nào đó cái này rất là hay bởi vì là cái này có thể kiểm tra được những cái máy mà hết cái thời gian bảo hành trên hệ thống Apple rồi còn còn là trên hệ thống Apple chúng ta đều biết đúng không đó vào đấy nha khi đăng nhập xong này nó sẽ vào My Support này đó, nó sẽ có báo là My Device này trong đó là có những chiếc iPhone mình đang đăng nhập nhé cho cùng cái 5S này hai con 5S này uh, rất là nhiều con 5S mình đang nhập rất là nhiều con 5S và những con 5S đã chết rồi một cái con 6 này một cái MacBook này đó một cái iPhone 6 lớn ở đây và con 11 Pro Max mình vừa đăng nhập đây đó có hỗ trợ gói bảo hành mất cắp này thì ta ấn vào cái thiết bị này nhá đó thì ở trên thiết bị là nó sẽ có ngày kích hoạt vào ngày 15 ờ, kích hoạt ngày 15 tháng 2 của năm 2020 và bảo hành tháng 6 của năm 2021 gói bảo hành mất cắp đó quá bổ đây thực ra là cái gói bảo hành mất cắp này nó chỉ hỗ trợ ở bên Mỹ thôi ở cái nước người ta bán máy này đấy chứ còn nếu sang Việt Nam mà mất cắp thì chắc không báo được ai cả vì Việt Nam con đâu đâu có đơn vị đại diện cái gói đấy ở Việt Nam đâu mất cắp nó sẽ để con khác đấy đấy nó mua thêm gói mất cắp ở đây đó đấy, các hãng đều bán thêm gói bảo hành vàng rồi như bán thêm gói bảo hiểm ấy đó, bên mình cũng vậy cũng bán thêm cái khói bảo hành uh, chẳng may hỏng đốn khác luôn đây, đó đây này ở cái thiết bị đăng ký số loại là cái số đăng ký là như này đó, ở trên này thông báo đầy đủ thiết bị này đó ví dụ nhá ví dụ mình thử xem cái con mà ngày xưa mình đã từng đăng nhập vào ví dụ như cái con à, con sáu lốt này nhá cũng sẽ là ngày kích hoạt này đó các bạn thì nhìn thấy là ngày kích hoạt là vào ngày 15 của tháng 9 năm 2015 này đó cái my support này nó kiểm tra được cái ngày kích hoạt của chiếc máy mà khi mà chúng ta không biết được cái ngày kích hoạt cụ thể là bao nhiêu đó là tiện ích như vậy còn cái vấn đề là nữa là bây giờ là chúng ta muốn kiểm tra xem là liệu nó có bị lóc hay không ấy thì rất là đơn giản thôi muốn kiểm tra xem bị lóc và ai đã ẩn hay không khi đi chọn máy đây là bước cuối cùng khi mà chúng ta đã ưng con máy rồi tất cả các tiêu chuẩn đều như mình nói rồi và đây là bước cuối cùng để chúng ta xác định xem nó có bị lóc lại hay không tất nhiên là lắp sim bây giờ nó nhận sóng đúng không lắp sim vẫn nhận sóng nhưng không chắc chắn bằng cách là như này chúng ta sẽ đặt lại chúng ta sẽ vào phần cài đặt và phần cài đặt chung và phần đặt lại ở dưới cùng ở đây gần dưới cùng ấy chúng ta xóa tất cả nội dung vào cài đặt này cho mình hay gọi là to ấy đó xóa hết kệ cái gì tải lên tải chúng ta xóa hết đi đó, nhập mật khẩu iCloud vào đây Đấy. khi xóa này nhé khi xóa đi nó sẽ trở lại trạng thái như lúc xuất xưởng như lúc mới mua ấy và chúng ta phải active đó cái này chúng ta phải đợi nhé thì khi mà chúng ta active lên mà nó lắp sim vào nó báo là sim hợp lệ nó có sóng và nó báo là chúng ta kích hoạt ở bên trong bằng iCloud của chúng ta thì đó là mới là chuẩn còn nếu mà kích hoạt lên mà nó không cho chúng ta kích hoạt nó báo là lock nó là sinh hộp lệ nó báo là có tài khoản ai cả lao thì chúng những cái chiếc máy đấy nó bị dính hàng nó ẩn là chúng ta không nên mua nên khi đi mua hàng tại các cửa hàng ấy là chúng ta phải yêu cầu gọi là format của chúng ta là cái bước đặt lại vừa giờ đấy để chúng ta biết là có chuẩn hay không và các bước đơn giản để xem như vậy thôi chúng ta có thể mất khoảng 2 phút để chúng ta có thể nhận biết được chiếc máy đó có hợp chúng ta hay không chúng ta bỏ tiền đang xứng đáng hay không đó còn bên mình thì chắc chắn mình làm clip này mình phải bán máy chuẩn rồi thế nên các bạn muốn mua mình thì các bạn có thể đến địa chỉ bên mình là 170 làng tranh hiện tại mình mới chỉ có cửa hàng tại đấy thôi đó còn sau này mình sẽ mở tiếp các hệ thống cửa hàng của mình ở nơi khác thì khi nào mình có thì mình sẽ thông báo ở trên website của mình là bên nào để chúng ta mua hàng hoặc chúng ta có thể điện thoại số điện thoại là 0888888641 0256526789 số bàn Hải Phòng để chúng ta có thể mua được hàng còn nếu mà các bạn ở xa các bạn không đến được shop thì các bạn có thể điện thoại cho bên mình có thể chat Facebook là mở trên bên nào hoặc có thể comment ở dưới video này để mình hướng dẫn các bạn đặt hàng online bên mình sẽ ship một COD toàn quốc cho các bạn khi các bạn nhận được hàng các bạn phải thanh toán và sẽ bảo hành ít nhất là một đổi một trong vòng 45 ngày trong trường hợp các bạn bị lỗi hoặc các bạn ở xa các bạn không ưng thì mình có thể đổi cho các bạn trong vòng 45 ngày. Tiền phí đổi đi đổi lại thì mình sẽ chịu quản lý như vậy nha ngoài ra thì bên mình có gói mở rộng bảo hiểm giống với trường hợp mà có Apple bán thêm gói mất cắp mất cắp ấy là mình sẽ mở rộng gói bảo hiểm là các bạn phải mua thêm và mình sẽ một đổi một đến 12 tháng cho các bạn trong trường hợp các bạn bị lỗi các bạn sẽ đổi đổi trong vòng 12 tháng không rơi vỡ vào nước là được đó đơn giản vậy thôi nếu bạn mua hàng thì mình có lại là các bạn có thể đặt hàng rất website mà vn có thể chat với facebook mà vn hoặc có thể comment dưới video hoặc có thể điện thoại số điện thoại là 0256526789 hoặc 0888888641 để đặt hàng nhé các bạn xem video là các bạn thấy hữu ích thì các bạn chia sẻ cho mọi người khác cùng xem hoặc là các bạn có thể cho mình một like một subscribe để ủng hộ kênh của mình cảm ơn các bạn nhé chào các bạn